đây bắn bắn như thế này này đó đây là móc thôi bắn như thế này là nó rất là hiệu quả nha cả nhà tại vì tiết diện của nó ít đó, qua bên kia này đó, người ta thấy người ta bắn này đây lô này này cả nhà lô này cũng bắn này đó, lô này thì cái số thứ là 332 này 333 này lô của mình là số thứ là 333 và từ vị trí này chúng ta đi ra đường DT741 tầm khoảng uh, gần 2 km thôi cả nhà. Là hướng này nha cả nhà. Hướng này. Đó. Còn uh, từ vị trí này chúng ta đi vào tuyến 4 thì cũng tầm khoảng là 2 km thôi. Audio Jungle. Audio Jungle. Hello cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn về trở lại với cả nhà bằng một video tại uh, à, BKMX Đồng Phú Và vị trí mình đang đứng đây là nằm trên đường Liên xã Nhựa Kết nối từ uh, đường DT741 đi vào bên trong gần khu nghiệp BKMX Và cách ngang qua tuyến 4 nha cả nhà Thì hướng hiện tại mình đang di chuyển đây Đi theo vừa hướng bên kia Đó là vừa đường DT741 Và những vị trí mà lô đất mình à, đang muốn review ngày hôm nay cho cả nhà chính là những vị trí lô đất nằm phía bên tay phải này của mình đây ạ theo cái hướng tay mà mình à, review cho cả nhà này và theo cái hướng xe đang chạy thì hướng này là vào Bicamex sẽ cắt ngang và tướng bố nha cả nhà thì cũng đã khá lâu rồi thì toàn không có quay video tại vì à, không có thời gian nữa cả nhà đa số là mình đi thị trường cũng nhiều và mình lo một số công việc Ờ, khác dụ như là công việc ừ, ờ, đi xem thị trường nắm tình hình thị trường và đầu tư một số cái vị trí mà mình cảm thấy là hợp lý thì ờ, từ đầu năm đến giờ thì, toàn cũng đầu tư cũng khá là nhiều đó, bên cạnh đó thì đặc biệt là ở, ở đồng phố này toàn đầu tư chiếm khoảng 80 phần trăm 80 phần trăm là chỉ nằm ở đồng phố và hiện tại thì thị trường Bicamax đồng phố nói riêng và thị trường đồng phú nói chung thì à, hôm nay là ngày 27 nha cả nhà hôm nay ngày 27 tháng 5 2022 à, thì à, thị trường hiện tại tại thời điểm này thì cũng khá là là là êm tức là y, à, mức độ giao dịch cũng ít hơn à, so với những thì những lần trước cũng như là à, nhà đầu tư à, cũng ít hơn so với à, thời gian trước à, nhưng mà không sao thì à, theo toàn cũng như là kinh nghiệm và những trải nghiệm của toàn à, từ 6 năm làm bất động sản đến giờ thì toàn à, tin chắc rằng thị trường Đồng Phú vẫn là một trong những thị trường đó mà chúng ta đầu tư cũng như là chúng ta sẽ đi vừa lâu vừa dài sau này mặc dù sau cái, cái cơn sốt vừa rồi cũng có khá là nhiều à, bất cập cũng cũng có khá là nhiều à, vấn đề à, xảy ra à, trong quá trình anh em làm nguồn cũng như là đầu tư và cũng như là anh em môi giới cũng vậy cũng gặp cũng có khá là nhiều à, à gọi là rắc rối và cũng có à, gặp khá là nhiều rắc rối tại thị trường ở đầu phố thì à, ở thị trường nào cũng vậy cũng có cái à, mức độ rắc rối riêng cũng như có những cái à, cách làm riêng cách đầu tư riêng à, nhưng mà đa số thì cũng gần như là giống nhau và cũng tùy theo phân khúc của từng nhà đầu tư và cũng như tùy theo cái ờ, mức độ an toàn mà từng nhà đầu tư ờ, chọn lựa nếu như mà an toàn quá thì à, chúng ta sẽ mua ít hơn tức là khả năng chúng ta quyết định mua nó sẽ thấp hơn so với uh, chúng ta mua nhanh và bán nhanh thì thường mua nhanh bán nhanh thì uh, chúng ta ít xem số cũng như ít kiểm tra số à, rồi uh, vừa giá này kia thì chúng ta cũng có quan tâm nhưng mà ít hơn từ mình thấy rẻ hơn thị trường hay là chất thị trường hiện tại nó đang như vậy thì chúng ta quyết định mua thôi ngay cả bản thân toàn cũng vậy toàn cảm thấy là giá thị trường hiện tại nó đang là ở mức giá đó và trong tương lai gần hay tương lai xa nó tăng thì toàn sẽ mua và mua theo cái cái nhu cầu của mình như vậy thì ở đây à, nói về bất động sản cũng như nói về đầu tư thì cũng không ai hơn ai nha cả nhà mỗi người sẽ có một cách lựa chọn riêng cho nên chúng ta tùy vào cái à, mức độ cũng như là tùy vào cái đặc điểm mà chúng ta đầu tư như thế nào và quan trọng hơn đó là tài chính à, nói tới tài chính thì à, toàn lấy ví dụ là những cái khách hàng mà có nhu cầu ờ, tài chính đó tức là có tài chính tầm khoảng vài trăm triệu hoặc là một tỷ trở lại thì đương nhiên là đầu tư những cái phân khúc ừ, đất nền 5m hoặc 10m à, nếu như mà tài chính thấp hơn nữa khoảng 500 thì chắc chắn là đi xa hơn khu vực này rồi đi xa hơn khu vực này ở đi ở đồng phố này tại Ờ, gần khu công nghiệp BKMX này có thể là đi lên Đồng Tâm, Thuận Lợi hoặc là lên Phú Riềng thì ờ, mới có phân khúc khoảng 500 à, cho nên là tùy vào tài chính của mỗi người nha và hiện tại ở vị trí mà toàn đang review đây toàn đang đứng đây thì ở đây à, nguồn này đã được phân lô là phía bên tay trái này à, tất cả những cái nguồn ở đây đã được phân lô hết rồi thì ở đây đa số là mọi người sẽ mua vừa à, mọi người sẽ mua vào à, đầu tư à, theo dạng là là mua đi bán lại cũng có rất là ít người à, cũng có rất ít khách hàng được mua đó mà à, gọi là là, là là xây nhà ở lắm thì ở đây à, chắc chắn là toàn cũng sẽ có một lô chỗ vị trí này à, toàn sẽ có một lô vị trí này cho nên toàn sẽ à, xây nhà ở đây sau khi mà làm sổ sách xong rồi toàn cũng sẽ xây nhà ở đây thì lô của toàn chắc ở vị trí này chính xác ở đây đó thì lô này cũng đặc biệt lắm cả nhà nói chung là mình uh, có duyên với cái lô này hay sao đấy đó, có duyên với lô này hay sao đó thì uh, mình mua thì đối với vị trí này thì uh, có thể là vị trí đẹp đó, để cho mình mình xây nhà cũng như mình đầu tư lên tại vị trí này rồi sau này chúng ta có thể là chúng ta um, kinh doanh đối với chỗ này thì so với đường đê tơ thì rất là gần cực kỳ gần nha cả nhà và ở đây thì diện tích là ngang 5 sâu là 45 hoặc 50 tùy theo vị trí nha tùy theo cái, cái lô nó có lô thì chiều sâu nó sâu hơn và có lô thì chiều sâu nó ngắn hơn đó. diện tích là ngang 5 dài tầm 45 mét trở lên và có 100 mét thổ cư đặc biệt ở đường phố thì cứ đo tách được một số 5 mét hoặc 10 mét mà dưới 1.000 mét vuông thì bắt buộc phải có 100 mét thổ cư thì ở đây tất cả đều Ừ, có 100 mét thổ cư trên một số nha cả nhà à, trên một số mỗi số là có diện tích là ngang 5 mét sâu 45 mét Cái nhà thái này hiện tại thì à, địa chính và bán móc còn lại này ví dụ như lô này này lô này là có số thứ là ba ba năm này nó kéo ở đây đã được bắn móc lại hết này ở phía trước này cái nhà đó, ở đây này những cái nhà thái này móc này này ở đây bắn bắn như thế này này đó đây là móc thôi ấy như thế này là nó rất là hiệu quả nha cả nhà tại vì tiết diện của nó ít đó, qua bên kia này đó, người ta thấy người ta bán này đây lô này này cả nhà lô này cũng bán này đó, lô này thì cái số thứ là 332 này 333 này lô của mình là số thứ là 333 và từ vị trí này chúng ta đi ra đường DT741 tầm khoảng uh, gần 2 km thôi cả nhà. Là hướng này nha cả nhà. Hướng này. Đó. Còn uh, từ vị trí này chúng ta đi vào tuyến 4 thì cũng tầm khoảng là 2 km thôi. Đó, ngay vào ngay ngã tư các tuyến 4. Còn uh, vị trí này mà chúng ta đi thẳng vào bên trong uh, khu công nghiệp Vicamax thì nó tầm khoảng là 6 km tầm đó còn nếu như mà chúng ta đi uh, lên hướng Tân Hò thì uh, chắc tầm khoảng thêm 2 km nữa và nói chung là đi được các hướng khác nhau khác nhau à, đặc biệt là cái đường nhựa này đặc biệt là cái đường nhựa này đây cả nhà đường nhựa này hiện tại thì đang là 12 m và sau này sẽ quy hoạch thành 24 m nha à, tính từ tim từ tim này đây là tim đi thẳng ở bên này đó, là 12 m à, cắt qua bên à, khu đất mà mình đang review là 12m nữa thành 24m à, vị trí này cũng khá là đẹp thì đó mình sẽ bay lấy cam ở khu vực này cho cả nhà hiện tại thì à, ở đồng phú thì đang à, vào mùa mưa thì sẽ có những nấm mối à, thì như cái nhà vừa thấy anh, anh em đi qua thì, đa số đây là anh em đi uh, hai nấm mối á, phượt phượt thú phượt thú của nấm mối <laughs> cái cái từ ở từ ngữ ờ, ờ, ở trên này anh em đặt cho những người đi săn nấm mối cũng khá là đặc biệt gọi là phượt thú nấm mối à, những, những anh em phượt thú ở à, vị trí này thì à, đẹp đó là chúng ta xây nhà nha là những vị trí lý tưởng để chúng ta xây nhà và nó nằm trên bậc tiền đường nhựa rồi thì toàn sẽ toàn, toàn sẽ xây ở đây một canh đi sắp tới toàn sẽ làm một cái văn phòng tại đây à, cái nhà à, biết thì nhà hãy ờ, vào ủng hộ toàn để toàn xây một cái ờ, văn phòng tại đây để mà cái nhà cùng đến mà mà mà cái nhà à, một cái giao dịch gì thì cái nhà cũng tới đây à, cả nhà thì cũng xem được cái video của toàn nhiều trên kênh youtube của toàn á thì nhớ cái like chia sẻ và ủng hộ toàn nha còn mà thông tin chi tiết và những lô đất tại đồng phú thì có thể liên hệ cho toàn số điện thoại là 972 332 894 và toàn xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ